Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phát Việt Nam Ngày hôm nay thì tôi đã về với mảnh đất à, Thủy Nguyên Hải Phòng Để lắp đặt và căn chỉnh cho anh Hà Một dàn máy làm cửa nhôm mang thương hiệu Phát Trên màn hình anh em đang nhìn thấy đây là con máy cắt hai đầu F88 Máy à, có công suất motor mỗi đầu là 3 kW hai đầu là 6 kW lưới là lưới 450 wagen và piston hệ thống piston của con F88 này đều là piston đúc liền nha có đèn led để anh em làm việc buổi tối này có ờ, thước inox nẹp nhôm đầu máy 2 thì được di chuyển trên ờ, thanh dây đặc phi 40 phi 40 bảng điều khiển thì đã được chuyển hóa qua tiếng Việt anh em dễ dàng sử dụng tiếp theo đấy là một con máy à, phay đầu đố Megatech và một con máy ép góc Megatech à, đây là sản phẩm sau khi tôi đã căn chỉnh và ép thử rất là đẹp vâng còn đây là anh Hà anh Hà anh có phát biểu không anh hả anh không hay không thế lúc nãy rồi chị cho anh phát biểu với anh em ai có nhu cầu ờ, mua máy làm cửa nhôm thì hãy đến với công ty Phát Tư còn anh em nào ở Thủy Nguyên Hải Phòng thì ờ, tranh thủ bớt chút thời gian đến với anh Hà để xem dàn máy rất là xịn xò này và sắm sửa về cho mình một bộ cửa nhôm sinh pha xin cảm ơn anh em anh Hà có phát biểu không không lửa anh xấu hổ lắm thế lửa em